Xin kính chào quý vị khán giả kính mến để tiếp tục chương trình đọc bài thi dân giáo lý của Đức Quỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo luôn quý vị ơi. Thiên Lý Ca Vào thượng tuần tháng 7 năm kỷ mão 1939 có ông Cả Châu tức Phan Ngọc Châu ở Cù Lao Tây, xã Tân Long, Châu Đốc đến Thánh địa Hòa Hảo gặp Đức Thầy Ông trình ra một bài thư và bạch với ngài. Trước đây, ông có gặp một cụ lão, xưng là ông đò chuyên đưa người về bồng lai tiên cảnh. Cụ có cho ông một bài thư và một chén muối cục, dặn rằng ông hãy ráng tu hành. Về sau nếu khi gặp ai có bệnh thì lấy nửa muỗng muối này lóng nước trong cho uống là hết. Nói rồi, ông bèn bỏ đi mất tới giờ, ông chưa lần nào gặp lại cụ lão đưa đò ấy nữa. Đức thầy liền nhận bài thư, cầm lên xem lượt qua, rồi cầm bút viết xen vào một ít đoạn. Viết xong, Ngài đưa lại bảo ông Châu. Ông xem thử coi có hạp không. Đọc xong, ông Châu rất thán phục, rồi xin quy y với Đức Thầy. Thiên Lý Ca là một bài giận văn biến thể có nhiều giọng điệu khác nhau. Nào tứ cú, bát cú đường luật, khoáng thủ, thuận nghịch đọc, Nào thất ngôn trường thiên, thượng lục hạ bát, dài 316 câu. Khởi đầu bằng bài thơ có ba chữ khoáng thủ, Phan Ngọc Châu. Phan lòng chữ dạ, chớ hoài lo. Ngọc ẩn non cung, tự lửa lò. Và chấm dứt bởi câu không làm thì phải mang eo. Làm xong vượt khỏi qua đèo trông gai. Trước nhất, Đức giáo chủ khuyên nhắc ông Châu hãy ghi nhớ lời giáo huấn của Ngài vào thâm tâm và mạnh tin ngọc báo quý còn tàn ẩn trong non tiên miền Nam nước Việt. Ý nói, tâm của mỗi người đều có Phật tánh. Từ trước, Ông Châu cũng như mọi người bị mê mờ lạc ngõ, nay may mắn được Đức Thầy trở lại khai đường dẫn lối. Vậy mỗi người hãy sớm thức tỉnh quay đầu. Bài Pháp giáo này hàm chứa biết bao giáo nghĩa cao thâm và cơ quyền diệu lý. Mỗi hành giả khi xem đến, hãy ráng suy tầm cho thấu đáo. Ít câu mà ý nhiệm sâu, nghĩ suy cho cạn mới hầu khôn ngoan. Ngoài ra, Đức Thầy còn tiết lộ cơ quyền và định luật thăng trầm của tạo hóa cho người đời được rõ, hầu sớm biết ăn năn cải dữ về lành. Phan Ngọc Châu Núi Phan lòng chữ dạ chớ hoài lo, Ngọc ẩn non côn tự lửa lò, Châu lạc đường dây nương bước ngựa, Núi trương qua đặng ráng lần dò. Lời khuyên nhủ của Đức Thầy êm ả như bản đờn, thế mà ít người thức tỉnh quy đầu Phật Pháp. Bởi từ trước, có số người tu Phật sai lạc chân lý, khiến lòng người giảm niềm tin đối với đạo. Xưa nay mục đích cứu khổ nhân sanh và chân lý của đạo Phật trước sau như một. Song vì muôn hạp cơ duyên của mỗi chúng sanh và hoàn cảnh xã hội hiện đại mà Đức Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo có thay đổi đôi phần về nghi thức và phương tiện hành đạo. Cổ ngữ hàng bảo, lời thật mất lòng và thẳng nét mực tàu tất phải đau lòng gỗ. Thật vậy, Đức Giáo chủ đã làm cuộc cách mạng trong đạo Phật, từ lối tu hữu di, lìa đời yếm thế, đổi ra vô di nhập thế, thi hành Bồ Tát hạnh tất nhiên phải có số người ghét ghen đố kỵ. Ngài cũng buồn lòng khi thấy số đông dân chúng chẳng quan tâm suy xét lời cảnh giác của Ngài để lo cải sửa. Họ xem tiếng khuyên ấy như nước đổ lá muôn, Dù vậy, nhưng lòng từ bi của Ngài vẫn khuyên hoài, khuyên mãi. Đức Thầy cũng nói rõ cho ông Châu và hầu hết môn đồ được biết lời trần tình của Ngài là quyết làm sao cho ngọn đèn chân lý của Đạo Phật được tỏ rạng khắp nơi, để mỗi hành giả đều thấu đạt. Nếu ai không tin và chẳng làm theo, ác khó tránh khỏi tai nạn hiểm nghèo sắp đến. Bằng ai thi hành theo, ác đặng được qua các chặng đường trong gai hiểm trở và sớm được trở về với quê xưa cảnh cũ của mình. Cảnh Niết Bàn là nơi cứu cánh, về chốn ni xa lánh hồng trần. Sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe với phần diễn đọc của Cẩm Hiệp và Ngọc Minh. Thiên Lý Ca Mấy bài dưới đây do ông Cả Châu ở Tân Long, Châu Đốc đem trình với Đức Thầy, nói rằng của ông đò cho ông. Phan lòng chữ giả chớ hoài lo. Ngọc ẩn non côn, tở lửa lò. Cháu lạc đường dê nương bước ngựa. Núi trung qua đặng, ráng lần dò. Vườn qua ngó khỉ giọng chiêu chích. Cảnh nguyệt coi gà, tiếng ó o tường tận đã nghe, xê cống liếu. Hương thôn bỏ xế, sự sang họ. Đọc ngược lại bốn câu chót, tứ tuyệt nghịch đọc. Họ sang sự xế, bỏ thôn hương. liếu cống xê nghe, đã tận tượng. ó ó tiếng gà, coi nguyệt cảnh. Chích chiêu giọng khỉ, ngó qua vượt quỷ ma hay phá rối người tu đạo đức chư nhu ráng chí hành chớ bỏ lời thề nơi phật cảnh chớ quên tiếng nguyện chốn non xanh đêm thanh vắng tiếng đờn khoan nhặt nghe cho tường giọng bắc hòa nam thích ca còn phế tước hàm đài cao cửa rộng mà ham tu hành hiền đệ châu muốn nghe lời ngọc lão tỏ bày hình dốc nhiệm sâu câu này của đức thầy thêm đoạn sau đây có khúc của ông đò có khúc của đức thầy biết xen kẽ thiên ý không riêng mối đảo màu rằng truyền yếu lý nhiệm cao sâu chuyển miền nam đĩa càng thấm diệu lọc lẽ tà tâm sự đứng đầu nguồn bạch thủy trong gieo thấy dạng lẽ nhiễm màu chứa hãng trò ôi đêm ngày buồn bã vô hồi kìa trên tiếng cảnh vĩ ngôi sẵn dành đảo rải khắp năm canh tỏa bút giải tận tường chẳng chút nào sai cổ nhân tích để phân bài đường chớn nẻo chánh âu ai ráng tầm, thuyền bát nhã chí tâm trực thẳng, thả ra khơi, cứu dẫn khách trần. Phù sanh lắm cuộc lao thân, ngày đêm ta tháng, muôn phần đớn đau. Trong đời người tài cao đức trọng, hầu rõ thông thiên võng lẽ nao. Chí tâm tường lãm thấp cao, dạy cho rõ biết thiên tàu nơi đâu. Ngồi nghĩ cạn thêm sầu cho thế, bởi ít ai cải chế đường tà. Sợ e nhiễm trượt đọa xa, sợ cho lắm kẻ chan hòa lụy tuông. Sợ nhiều kẻ dạ buồn đổi chí, quên những câu chánh kỹ hóa nhương. Mãn lo tìm kiếm tước quần, thất kỳ vọng tưởng lãnh chương đường lành. Trong buổi khổ, mau mau tránh khổ, ráng tầm vào đến chỗ an cư. Học câu hỷ xã đại từ, nêu gương nghĩa sĩ dạ tư chớ gần. Câu bát chánh, ráng mại chạm giả, tứ một điều người khá hành y. Muôn thu thiên định nhất kỳ, hạ quân sắc lệnh, khai kỳ long qua, ráng dẹt phá sương mù trước mắt, chớ để cho quỷ dắt linh hồn. Lão đây dân vâng lĩnh Phật tôn, lãnh câu thưởng phạt chư môn giữ lành, khả chí tâm học hành kinh sám, thoát nơi miền hắc ám phong ba, trở chơn cho kịp long qua, long qua có mặt ấy là hiền nhân. Đền nợ thế, nghĩa ơn trọn vẹn, lấy tinh thần hiệp dán ngút mây, chớ nên bắt bẻ Phật Thầy. Ngày sau phải chịu, đọa đài chớ than. Cuối năm thình sẽ lo vận chuyển, xứ Hà Tiên linh hiển cơ quan. Nhân sanh sẽ hiệp một đàn, hết thình rồi lập nhân hoàng hội ra khuyên sanh chúng gần xa phân cạn dựng nhân hoàng cho rạng á đông chúng sanh phải tưởng giống dòng hiệp tâm hiệp trí cột đồng nhà nam phật chỉ dạy quy tam lập hội dựng cho rồi một cội thành ba chớ mong yến thử ẩm hà mười ngàn năm lẻ cửa nhà đâu con ta nhắc lại héo giòn cho trẻ cứ đâu lưng đừng rẻ đừng chia cả kêu lớn nhỏ quầy dìa trên hòa dưới thuận chớ lìa chớ phân long qua hội ân cần lo lập lập cho rồi tam thập lục nhân lôi âm dục khởi tiếng đờn thất sơn giấy loạn là cơn hiểm nghèo. Nơi phía trước treo leo tiếng khóc, đứng sau lưng hình dốc dãy chân, nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thế sự lẫy lừng nạn tai. Thời cũng tại không ai tu niệm, cứ lẳng lơ, ngạo biếm khoe khoang. Đến nay là buổi tai nạn, tam thiên lục bá khắp tràng hại dân. Đến thân dẫu thánh thần náo động, thảm cho trần nhà trống ruộng quang. Tiếng than lũy ngọc nhỏ tràng, nạn tai dồn dập, sớm làng còn chi. Khuyên sanh chúng, ráng ghi mối đạo, lòng hằng lo, ngay thảo nghe con. Tương dưa giữ phận cho tròn, cuối niên thân dậu mất còn sẽ phân trong một giáp ân cần suy tính muốn làm hiền ráng nhịn đừng than đến đây gần buổi khoa tràng minh quân xuất thế khắp tràng thảnh thơi đến thân dậu cơ trời thấy lộ hết đau binh quy cổ diệt kim gia vô bế hộ im liềm lập thành mối đạo rõ điềm xưa kia thì dân chúng danh bia hậu thế phật thánh tiên kiềm chế lập thành diệt tà lập chánh đành rành ba màu nắm chặt nam thành sử phân trong tam giáo ân cần mở đạo trường ngoại bang phục đáo như xưa phật tiên dẫn chuyển lọc lừa chúng sanh ráng nhớ muối dưa hội này trên cùng dưới sum dày một buổi những mười hai mai rủi mới hay làm cho rõ mặt râu mài thượng quân hồi phục là ngài an cư củi thân dậu y như thượng cổ thời nhân sanh hết khổ đến mai để dương sức thuế là ngài dẫu thân bình trị trong ngoài âu ca vân chỉ rành gần xa để dạ chớ đạo điên phải đọa phải xa nghĩ suy cho thấu mới là một bầy hồng lạc nay đà thảnh thơi khuyên sanh chúng nhớ lời ta tỏ trước cùng sau chỉ rõ mối đàn nhân sanh giữ phận chớ than minh dương xuất thế mới an dân lành gội ơn trời độ khỏi sai lầm xin giúp chí bền chí dục tâm hộ mạng thần quan âm trợ lực nguyện thân ý nhiệm xứng công thần từ bi trời phật độ quần sanh cứu khỏi tai ương dạng sự lành đệ tử gội nhuần ân đức cả, chung thân quyết chí, dốc làm lành. Đoạn dưới đây là hoàn toàn của Đức Thầy, chép theo bổn chánh. Buồn dơi mượn bút tai đề, đã rời trần thế giữa kề tiên bang Tai chèo miệng nói lan man, chúng sanh cách trở, nghèo nàn hỡi ai lục châu ta dạo bằng nai, thấy trong lê thứ quá dài gian nan. Động tình tá quốc an bang, nước nhà vững đặt, nam đàn hiển vinh. Bây giờ ta mượn kể kinh, khuyên ai mau kiếp sửa mình cho an. Bữa xưa giảng kể một nan, bởi vì ta mắc dời thoảng cảnh xa ngày nay ta cũng nôm na, gẫm trong lê thứ, hằng hà lụy rơi. Chừng nào mới đặng thảnh thơi, qua năm tuất hợi, Phật trời định phân. Chim ô đà dựa cầu ngân, người xưa trở gót cho gần người nay. Người nay rồi dạng thảo ngay, thì là thấy tạng mặt mày người xưa. Nguyện cầu gắn chí sớm trưa, cầu cho bá tánh sớm ưa tu hành. Đầu đuôi ta tỏ ngọn ngành, mau mau trao trĩa chữ lành cho xong. Đến chừng lập hội mới mong, trở về chúa cũ mới hồng xuê sang. Người hiền như thể cỏ lan, người hung chết rất chật đàn thảm thay cả kêu kìa hỡi là ai quan trường rời dứt mặt mày chùi lao lụi chân ra khỏi cho mau tìm trong lánh đục tẩu đạo mới ngoan theo ta đến chốn tiên bang đặng coi các nước hội hàng năm non đạo phật vốn ngàn xưa rạng tỏ nay lu mờ bị mỏ cùng chuông thấy chúng sanh đắp Phật bán buôn, mà tội lỗi ngàn muôn lao lý, cho đó hiểu nhiều câu quyền bí, ráng nghĩ suy, bền chí mới màu. Dẹp lợi danh, dẹp hết mỏng sầu, đặng trở lại với cha cùng Chúa. Nếu chẳng lo, cũng như lá úa, lá úa vàng nó rụng người ôi ngàn năm mới có một đời. Tới chừng lập hội, Phật trời xử vân. Ai muốn gần bệ ngọc cát lân, thì phải ráng lập thân nuôi chí. Ta cho đó ít câu hữu lý, diệt tâm trần lập chí hiền nhân. Đục trong đà tỏ nguồn cơn, lời ta khuyên đó như đờn bá nha mặt ai biếm nhẹ gần xa lòng ta ta biết ai mà mặc ai đây khuyên đó đắng cay ráng chịu mặt người trên bận biệu chẳng phê muốn cho thân dược khỏi lề cắm sào trì chí một bề lo tu kim ngọc nan tri tường đóng hải phật tà phạm tục tất nan tri. Ẩn sát phàm phú dình thích đảo, mặc tình thế sự, chúng khinh khi. Mấy kẻ tu mi tròn nhân đạo, hiền nhân thức tỉnh, kiến quyền di. Ngay thẳng hiếu trung, trang hiền thảo, kiếm thời bá tánh, gọi ngu si. Nợ thế đền sông, mong giai lão, hiền thần hiếu nghĩa, đáng nên ghi. Lâm sầu mỏng ở trong trần thế, việc tu hành như ế chở đông. Mãn lo danh lợi não nồng chữ tu để giả chớ hồng lợt phai. Mặt tình ái dèm pha tai tiếng, sửa tâm lành như miếng hoa thơm. Đến chừng quá nở nhụy đơm, thì là trần thế mới hòm bẻ qua. Câu đạo lý, thiệt tường, thiệt tận, khuyên dương trần, bớt giận đừng gây. Kìa kìa, súng nổ trời Tây, đến năm thân dậu, tai đầy sấm giang. Hung đồ với lũ dọc ngang, đến sau rơi máu khắp tràng mới tu. Thấy đạo lý còn lưu chưa tỏ dân ganh hiền ghét ngõ làm chi buồn đời xuống bút làm thi thương dân chịu chữ cổ lì dạy dân nào nào dân có biết ân mạnh rồi tưởng phật giải thần làm chi lời châu ngọc khuyên ai để dạ nay gặp người quái lạ tỏ phân vâng hãy mau khuya sớm chuyên cần, đặng xem chư quốc non tầng dành chia. Nay nhầm lúc đêm khuya lặng lẽ, nhắn ít lời cho kẻ đàn xa. Phật nhi tâm tánh thật thà, ông còn phân biệt chánh tà nữa thôi. Dương trần thường bạc như vôi, gặp cơn bát loạn mới hồi tâm hung lúc áo não cội thung lo liệu gắn bền lòng bẩn biểu gì ai thất sơn lỗ vẽ đài lầu chừng ni mới thấy nhiễm màu của ta khuyên bổn đảo gần xa nuôi chí lẽ nhiễm màu quyền bí nơi đây bây giờ nương bóng cờ tây mượn phần xác thịt tỏ bày thiệt hơn thượng sanh chúng đòi cơn giả ngọc ta quyết dình chủng tộc giang sơn ta khùng mà chẳng có cơn cũng không có tánh giận hờn bá gia cười rồi khóc thiết tha liệu điệu vợ xa chồng bận biệu thê lương chẳng cần trà quả nồng hương miễn cho bá tánh biết đường chân tu nghe kệ sám như ru giấc mộng lo chê cười hầu họng reo vang ỷ mình nhiều của giàu sang phụ khinh tông tổ chẳng màng người xưa mặc ý ai ghét ưa ưa ghét lấy tâm thần xem xét thể nào sấm giang thì lộ bản vàng chư nhu thế giới khắp tràng tới thi Chữ thi gần chữ sầu bi, bị ham của báo, ly kỳ, máu rơi. Chừng đó mới trời ơi đất khởi, mang khổ hình vì bởi chẳng tu. Ham vui quyền quý giải ngu, chữ sang danh vọng như mù đi đêm. Ta nào có nói thêm cho chúng, quá yêu đời biết túng ít câu ít câu mà ý nhiễm sâu nghĩ suy cho cạn mới hầu khôn ngoan đây sắp đến lầm than khắp chốn việc tu hành đâu tốn tiền chi này này lời lẽ rắn ghi sau này sẽ thấy việc gì trên mây ta mắt lánh tà tây đá sự làm điên khùng cũng tự lẽ ni ai là đáng bực tu mi thương đời ta mới làm thi khuyên đời con ẩn nhẫn đợi thời đưa đến nên phải làm kẻ mến người khinh người hiền tâm trí thông minh người hung cứ mãi chống kình với ta theo học cổ nôm na ít tiếng làm nhiều điều sao xuyến nhân tâm chữ nhu ta học âm thầm ai là người trí ráng tầm cho ra để đến lúc phong ba biến chuyển cảnh hồng trần tợ biển mênh mông mới là sợ chết ước mong mà không ai cứu bởi lòng ác gian tiếng đờn hò liếu cống sang đêm khuya khuyến nhủ khắp tràng chúng sanh chốn Phật cảnh vắng tanh kẻ tới. Ta ra đời nên mới đổi thay. Bởi vì lời lẽ thẳng ngay, cho nên chúng nó ghét bài phú thi. Thấy tăng chúng sầu bí giả mổ, kể khuyên trần nước đổ lá môn. Khắp cùng làng xóm hương thôn, vì khôn quá thế nên tồn lại ngu giải đạo đức người tu giảng lý mong cho người hữu chi